liên đoàn phê Phêrô Nguyễn Khắc Từ giáo hội kêu mời gom sức nhanh trang bị tinh thần cùng tiến bước truyền giao thánh chúa đến muôn nhà theo thánh phê Phêrô Nguyễn Khắc Từ giả vững trung kiên nguyện một lòng làm chứng phúc âm nào phải sợ tông đồ của Chúa nguyện lên đường thiêu nhi như hoa nở tươi ngời dịu dàng hương gió mới vạn đoá xanh tươi cùng nở rộ loan truyền thánh chúa khắp muôn nơi thiêu nhi là tia sáng huy hoàng gửi gắm tin mừng khắp thế gian quyên sông khiêm nhường và thanh thiền vâng lời mẹ dạy sống chuyên cần liên đoàn phê đô nguyễn khắc từ giáo hội kêu mời gom sức nhanh trang bị tinh thần cùng tiến bước truyền giao thánh chúa đến muôn nhà theo thánh phê đô nguyễn khắc từ già vững chung kiên nguyện một lòng làm chứng phúc âm nào thuyền lên đường nan vẫn vững vàng có chúa ngài chiều rằng nâng đỡ hiền huyên bước đi làm tông đồ vui mừng ca vang khúc tân ca yêu nhi nguyện yêu mến chân thành tầm biến vâng lời sống hiến danh quyên sông theo mười điều tâm niệm giữ lòng nhiệt thành dấu đông tàn liên đoàn tháng từ giáo hội kêu mời gom sức nhanh trang vì tinh thần cùng tiến bước chúa